người chẳng biết ở ta có đau người Giêsu Kitô ô bím tai cầu, ô chẳng nào hương ở chỉ chẳng nuôi ai tiếc ô tôm hầm ác khi mình người chẳng chết rồi chẳng chết ở ta Giêsu Nhu bê đem câu vào lái cơ nhu Lê năn tôi lấy Lê nhu grâm rồi Rồi chẳng tin Rồi chẳng tin Cơ đã Giê-xu lấy so cầu Giê-xu bim Hồng cầu xin nín tu chính ma chẳng cầm cố đi mi thầy chỉ chăm nuôi kiểu cơ sang nhu lên ơn anh mười à nâng Giêsu rồi chắc chín rồi chắc chín ở ta Giêsu rau cây so cầu nyo berem ko balai ko nyo lenan tôi lấy vai nyo gram rồi rồi chẳng chim rồi chẳng chim ở da yesu rau kai sao dày lay nhung đi kéo về cả sa blue suy lẹ ấy tia khắp lẹ lại ngà yang này nhô máu trắng ô trời lo ngài già rồi chắc trên rồi chắc trên ở đã Giêsu lắm rồi rồi chắc đến rồi chắc đến tôi ta Giêsu rau cây so cầu rồi chắc đến rồi chắc đến tôi ta Giêsu rau cây so cầu